đi bộ quá em ơi cá kìa Ủa không ăn không hồi tôi đâu Ngồi gì á Tao làm youtube đi mốt tao làm tỷ phú nữa rồi á Thương rồi khi anh nhớ em hãy bước lên trời xa mình đã lướt con tim qua phong thư màu xanh mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn Vĩnh Thành á đây à không có quay không quay mé tôi gai nha bây giờ ông đăng lên đi qua nhà nữa qua nhà cho anh anh anh nữa không để em với mình biết không ta bây khô mà gấp vậy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 lại nữa chị không lại chứ nó lẹ đi ba không lẹ đi mà đâu chứ lẹ đi nội chào coi chào coi mua quá chị có nhà luôn miếng

chưa đứng hả? Nhìn đầu vào nhau, nhìn đầu vào nhau. Rồi, lễ lễ luôn. Đó, chạy em rồi. Ê, là. Rồi, cho mấy anh gỡ khăn. Gỡ đâu? nữa được rồi đi luôn anh đi đi cho lại cho nó ngồi đây nè bánh nhà ngồi xô cá thì đó là thiếu hả đây bánh cá quý vị đã đón xem nha hẹn lại video kế tiếp nha xin chào và hẹn gặp lại thank you đại gia đình được sức khỏe nha và thành công trên mọi lĩnh vực xin chào và hẹn gặp lại thank you chúc đại đình mình sức khỏe nha và thành công trên mọi lĩnh vực máy bay thank you và hẹn gặp lại video kế tiếp nha và bên dưới video có chữ đăng ký màu đỏ sạc like và đăng ký cho một lượt sẽ nhận những video clip mới nhất hàng ngày nghe hoàn toàn miễn phí cảm ơn rất nhiều bye bye